thể giải phóng mặt bằng. À, chính vì vậy mà ngay sau khi được bàn giao mặt bằng thì nhánh N2 đã đi vào hoạt động chỉ sau 5 tháng thi công. Năm chuyến xe buýt bị giảm đột ngột, hàng trăm hành khách đang gặp khó khăn với việc lại. Đây là thực trạng của người dân tại thị trấn Phùng khi bắt xe buýt tuyến 20A chạy từ Sơn Tây về Cầu Giấy, Hà Nội. Theo phản ánh của người dân thì gần 2 tháng nay, dù đóng tiền vé tháng xe buýt đầy đủ, nhưng họ phải chờ đợi rất lâu mới có được chuyến xe đi lại và chen chúc rất đông. Và đây là những hình ảnh thực tế phóng viên chúng tôi ghi lại được. Chật trộn, khó thở, nhưng còn hơn là phải đợi chuyến sau. Hàng loạt người vẫn chen lên, tranh nhau đến mức không thể đóng nổi cửa xe. Đây là một chuyến xe buýt tuyến 20A hướng Sơn Tây đi Cầu Giấy. Chuyến nào cũng bỏ, 3 4 chuyến đầu chuyến nào cái điểm này cũng bỏ của chúng tôi. Tôi không lên được, tôi cứ víu thế đấy. Lái xe họ họ giỏi thì đi đi, không thể nào mà lên được mình. Bây giờ khi nào đóng được cửa an toàn cho hành khách trên xe thì bắt đầu mình đi. Thế thì lâu nhất là mình sẽ phải dừng lại bao lâu? À, cái này thì khó nói lắm. Cái này thì phụ thuộc vào hành khách thôi. Trên tuyến buýt 20A chạy từ Sơn Tây đến Cầu Giấy, Ý thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ hàng trăm khách từ 5 giờ sáng nay là tại bến xe Phùng. Sau một hồi gần 10 phút thi gan, xe buýt cuối cùng cũng đóng được cửa khi một số hành khách chịu xuống để đợi chuyến sau. Một chuyến tiếp đã đến. Liệu có đủ chỗ cho khoảng 30 khách này nữa không? Xe cũng đã lại chật cứng. Ai nhanh chân và chịu được chen lấn thì may còn có chỗ mà bám vào ngay sát cửa xe. Chen chúc nhau sát cánh luôn. Không có một bước chân nào lên rồi không xuống được nhân viên bán vé còn không thể chen để bán vé được thì tôi không hiểu là xe buýt phục vụ kiểu gì. Tôi lên xe được đúng một lần của xe buýt nhà nước thôi, còn toàn phải đi xe ngoài. Hai tháng nay rồi từ lúc dịch xong ấy là không để lên được. Tại sao? Tại vì là xe ở trên sân Tây xuống rất đông, khách đông. Như này đúng không? Toàn như thế này thôi, không thể lên được. Theo người dân tại đây cho biết, trước đây tại bến xe Phùng có 5 chuyến đến Cầu Giấy, bắt đầu chạy từ 5 giờ sáng. Tuy nhiên, từ khi giãn cách xã hội do Covid, tất cả các chuyến xe từ Phùng đi Cầu Giấy bị cắt bỏ Hành khách tại Phùng muốn đi cầu giấy phải đợi xe buýt đi từ Sơn Tây qua để bắt xe lên cầu giấy. Tuy nhiên, xe từ Sơn Tây đi đến Phùng luôn luôn chật kín khách nên mới xảy ra tình trạng như thế này suốt 2 tháng qua. Và giờ bến xe Phùng thay vì là nơi hoạt động của xe buýt lại được trưng dụng làm chỗ để rửa xe như thế này. Trước đây là 5 giờ sáng là đã có khoảng 7-80 người đã lên xe chật cứng rồi. Ở đây ạ? Ở tại đây luôn, đã chật cứng từ đây ra cầu giấy rồi và từ 5 giờ cho đến 6 ờ, rưỡi cả học sinh sinh viên lẫn ờ, bà con đi làm thì bây giờ bỏ chuyến đi thì cái lượng khách đó nhồi nhét đi đâu và ờ, mọi người trong khi đó đã mua vé tháng đầy đủ rồi hai chuyến xe buýt đã qua hơn 40 phút đồng hồ vẫn không lên được xe một số người đành phải bắt xe ôm để đi làm người dân tại đây cho biết hiện sinh viên còn đang được nghỉ hè chứ nếu không thì lượng khách đợi xe tại đây và không lên được xe còn đông gấp 3 đến 4 lần như thế này Theo người dân thông tin thì sau khi họ có nhiều đơn từ gửi đến các cơ quan chịu trách nhiệm thì đã có nhân viên lại của người dân tại đây. Tuy nhiên tình trạng ủng tắc đợi xe cả tiếng đồng hồ vẫn không thay đổi. Như chúng tôi đã thông tin, sáng sớm nay ca phẫu thuật tách dính hai bé gái sông